Rồi, xin chào tất cả anh em thì à, video trước đó thì mình à, đã làm về nội dung là con chim của câu à, đang thái siêu thịt và cũng có nhiều anh em à, gọi đến đến cho mình nhắn tin cho mình thì à, hỏi là nuôi chim bồ câu có dễ không anh thì ngày hôm nay thì mình sẽ à, à, giải đáp cũng như là trao đổi một phần cái à, thắc mắc đó cho anh em biết luôn ha thì à, đây anh em đây anh em có thấy là đây là chim à, những cặp chim bố mẹ này. bên dưới là đang đẻ anh em nhé thì ngày hôm nay thì nó sẽ đẻ à, nốt một quả trứng còn đây là ở trên này là chim một câu ra ràng hết rồi anh em rất là to này thì bây giờ thì mình sẽ à, à giải đáp các thắc mắc của anh em là nuôi chim bồ câu có dễ hay không đó là mình à, nói luôn đó là thực ra là nuôi bất cứ con vật gì hoặc là chúng ta làm bất cứ công việc gì thì chúng ta đều phải trải qua những cái à, thử thách riêng bởi đây mình không có nói là nuôi chim bồ công là dễ dàng hoặc là nó à, nhanh chiến thắng như thế nào hoặc là nó thành công như thế nào nếu mà nuôi mình không có một cái bí quyết gì để tất cả mọi người thành công thì có lẽ là trên thế giới này thì là không có người nghèo này đúng không ạ nhưng mà đây là mình uh, chia sẻ dưới góc độ là mình là một người uh, chuyên cung cấp chim bồ câu đi tận thái siêu thị này dòng chim bồ câu hot nhất hiện nay thì nuôi chim bồ câu có dễ hay không à, mình sẽ làm một vài cái à, so sánh thử anh em nhé mình sẽ làm một vài cái bước so sánh thử đó là mình thử so sánh con chim bồ câu đối với con gà đi nó cũng uh, thuộc uh, giống uh, gia cầm mà đối với con gà nhà anh em nuôi anh em phải đầu tư chuồng trại rất là kỹ lưỡng nha anh em nuôi, nuôi gà tại vì con gà nó ăn rất là nhiều đây mình tính về cái, cái đường ăn uống của nó trước đi con gà nó ăn rất là nhiều anh em ạ và chuồng trại của nó thì anh em có thể thấy này rất đơn giản anh em anh em chỉ cần uh, chuồng này rồi hệ thống nước tự động này cực kỳ đơn giản đơn giản anh em chỉ cần đặt chữ T vào thứ thôi là nước hết tự chảy ra chi phí uh, để đầu tư thì nó không có tốn kém nhiều con giống của nó thì uh, cũng vậy anh em nuôi anh em đầu tư một lần anh em nuôi được cả 12 năm một tháng thì nó đẹp khoảng hai ba lần anh em khoảng vài thớ để thì anh em đã lấy lại giống được rồi nhưng mà lấy lại được cái, cái tiền vốn của mình rồi còn có một cái nữa là nó không bị cúm anh em không bị dịch bệnh như con gà mỗi lần gà mà bị là coi như là đi, cả đàn đấy còn bây giờ mình làm một phép thử so sánh với con heo đi à, đối với con heo thì chi phí đầu tư của nó còn lớn hơn cả con gà lớn hơn nuôi gà rất là nhiều nuôi uh, nuôi heo từ con giống anh em đi lựa anh em nuôi giống anh em sẵn thì nuôi ờ, mua uh, nái nó đẻ hệ thống chuồng trại cũng phải đầu tư rất là nhiều nước xịt xếp vòi nước tự động cám ăn một ngày phải tiêu cũng rất là nhiều tiền cám tiền chi phí chăm sóc và tiền xây chuồng trại anh em mà nuôi uh, heo thì anh em phải nuôi theo mô hình lớn thì nó mới thành công được còn nuôi mô hình nhỏ lẻ vài con vài chục con thì anh em nuôi uh, ờ, một gia đình rồi thì cái đó thì anh em khó rất khó để uh, mình ờ, phát triển kinh tế mà mà đạt ok được thì đấy mình quay trở lại con chuyện của công chi phí anh em mình nói trước chi phí đầu ra chi phí để anh em nuôi chim bồ câu thì cực kỳ là thấp không có thể nói là nó thấp nhất hiện nay anh em anh em có thể ờ, nếu như mà anh em chưa có điều kiện thì anh em khoảng vài chục cặp đến 100 cặp đi thì nó đã mình có thể nuôi rồi và mình nhân giống được rồi và mình một tháng thì anh em cứ một cặp là nó sẽ ờ, đẻ hai lứa đi một lứa nó đẻ hai chục thì nở ra thì anh em đã có được chín của con đàn anh em bán lấy lấy cặp rất là nhanh à, cái đó là mình so sánh về lợi nhuận về kinh tế cũng như là lợi nhuận về à, cái, à, cái đầu ra đi còn đây mình à, nói thêm một chút về cái à, à cái dịch bệnh như các loại heo nó cũng bị à, dịch dịch này đặc biệt là dịch tả heo châu phi nó càn quét rất là ghê còn xin một câu à, tin đăng thái anh em không phải tốn về những cái chi phí à, hút hàng nhiều đến mức độ như vậy nên anh em là mình đã hạn chế được tối đa cái rủi ro về dịch bệnh còn cái việc nuôi thành công đó, thì nó bây giờ thì mình sẽ à, nuôi như thế nào thì thứ nhất là à, cái clip trước thì mình đã nói về nuôi chim bồ câu thì cần chuẩn bị cái gì rồi nhưng mà đây mình nói sâu thêm một chút đó là về à, à, một ngày thì cho chim bồ câu ăn bao nhiêu lần đây, đây là những cặp bồ câu tuyệt đẹp đang vào đẻ hết rồi nhé đẻ và chăm con hết rồi thì ờ, một ngày cho chim bồ câu ăn bao nhiêu lần một ngày mình sẽ cho chim bồ câu ăn à, hai lần anh em nhé đây này anh em thấy không ở dưới đang chăm con rất là to ở trên là con mái đã đẻ rồi trên có trứng anh em thì trong ngày mai hoặc mai thì nó sẽ đẻ nốt quả còn lại đấy cứ một tháng nó đẻ ra là anh em như thế này là anh em nhân giống cực kỳ nhanh và cái ờ, lấy lại cái nguồn vốn ờ, bỏ ra ban đầu thì cực kỳ dễ một hạ một ngày anh em cho nó ăn hai lần đi buổi, buổi sáng thì tầm khoảng 8 ờ, giờ rưỡi anh em 8 giờ rưỡi buổi chiều là tầm khoảng 2 giờ về cái mức độ công phán của chuồng trại thì tùy anh em tùy khu vực không có một cái ờ, cố định nào cho tất cả các vùng miền cũng là có cái khu vực nào nóng thì anh em làm điều trạng khoáng và những khu vực nào mà lạnh thì anh em quay lại chút xíu chuồng trại thì ờ, cực kỳ đơn giản anh em nào mà có nhu cầu thì mình ờ, đầu tư nó kỹ còn anh em nào mới xuất phát ban đầu thì mình có nguồn vốn bao nhiêu thì mình tính toán để cho nó hợp lý có thể là vài lứa sau hoặc là mà một năm sau mình cứ tính toán năm nay thì mình nuôi năm sau là mình sẽ bắt đầu lên trại thì mức độ thành công của nó thì à, nó cũng à, rất là hay em ạ thông tin của cô rất là hay còn à, về cám thì cám con cò mình cho nó ăn đây là loại cám con cò C24 đây em đây khoảng là C24 trên thị trường thì mình cũng uh, dễ kiếm cái, à, cái loại cám này thôi đây mình cho anh em xem luôn cám ra đẻ cám nó kiếm cực dễ anh em nhé mình trộn với bắp cho nó ăn thôi có nghĩa là một ngày mình cho ăn hai lần buổi sáng và buổi chiều thì anh em đã tận dụng được rất nhiều thời gian để làm được những công việc khác đúng không ạ à, đây là mình tính toán khoảng uh, à, 100 cặp cho anh em đi mình mua một tầm khoảng 100 cặp thì uh, anh em cho nó ăn tầm khoảng uh, bao nhiêu phút đâu đây là mình tính là uh, 100 cặp là anh em tầm cho nó ăn khoảng tầm 15 phút 15 phút nhé là mình uh, buổi sáng có thể là mình uh, đi dạo quanh thăm non rồi mình cho nó ăn là cho là một tiếng đồng hồ đi thì anh em đã tận dụng rất nhiều thời gian ở những công việc khác có thể là anh em à, à chăn bò nuôi thêm bò này và những anh em nào mà à, đi làm à, à, buôn bán ở chợ hay là bất cứ gì thì anh em đều có thể tranh thủ được thời gian anh em mua một câu và buổi chiều mình cho ăn cứ thế là mình chim bồ câu nó tự sinh sản và nó tự nó tự lớn lên thôi cái um, chim bồ câu thì nó không bị bệnh nhưng anh em không cần phải lo lắng về cái việc mà mình cho nó tiêm thuốc gì cho nó với như nào cả nhưng mà có một cái anh em phải lưu ý đó là cái um, cái khu vực anh em à, đừng có ờ, nhiều mũi quá nhé nếu mà mũi cắn quá thì nó sẽ bị đổ đổ đổ trái như là mình hay nói đổ đổ đậu đó cái đó là chính vì do mũi cắn đấy nhỉ mũi cắn mà nó sinh sản là cái loại à, cái, à, cái loại vi à, vi khuẩn nó dơ thì nó sẽ nổi nhưng mà cái cái nổi đậu đó thì chữa cực kỳ dễ anh em ở trại của mình anh em thấy đâu có đâu tại vì ở trại mình rất là thông thoáng và nếu có thì mình uh, sẽ mua thuốc tím mà mình bôi là tự rung thôi anh em ạ chứ không có vấn đề gì cả cực kỳ đơn giản ở cái um, trại trên uh, Đắk Lắk Môn Đôn này nó như một cái mô hình đấy nhé mô hình chuẩn để có gì những là những anh em nào mà có uh, nhu cầu tham quan hoặc là anh em mua mà nuôi thì anh em có thể lên trên này xem đấy các chi rất to anh nuôi ở thành thị thì có thể là cái um, cái không khí và cái um, được bởi uh, à, cái ồn xe cộ và thành thị thì có, có nó hay bị stress chim nó hay bị stress nha nên anh em mà chú ý là uh, khi mà mình chuyển đi xa là chim nó hay bị uh, à, ỉa chảy và nó ỉa chảy là như vậy á nhưng mà khi mà một hai ngày sau là hết không có vấn đề gì cả còn cái việc mà anh em mà nuôi một câu mà nó bị phân xanh nhá đó là là, là vấn đề khác chính là cái nguồn thức ăn nguồn thức ăn anh em bị dính là, là có thể là cám nó ngâm bằng bằng thuốc á cám nó ngâm bằng thuốc nên là nó bị thôi còn uh, trại của mình thì nguồn mình kiểm soát đầu uh, đầu vào thức ăn là cực kỳ uh, kỹ lưỡng luôn ở bên uh, vườn bên kia của mình thì mình có một cái vườn rất rộng mình tự trồng bắp mình tự trồng bắp để mình cung cấp uh, ở trong cái hệ thống trại của mình còn uh, cám thì đương nhiên cám mình thì nhập và cám thì à, phải là cám ống to anh em nhé còn uh, bắp là mình sẽ kiểm soát đầu vào và mình là được uh, uh, trồng hoặc là có một cái địa cái cơ sở nào uy tín anh em nữa đây các kim là đang đẻ hết rồi thì nuôi chim bồ câu thì mình quay trở lại vấn đề là nuôi chim bồ câu có dễ hay không thì tất cả những gì mình trình bày vừa rồi á thì uh, thì anh em nào có thể là cho cái mức độ đánh giá đây mình nói là cái chi phí anh em ờ, bỏ ra hay mình nói là khởi nghiệp á, là cực kỳ rẻ cực kỳ rẻ luôn anh em rẻ hơn nuôi gà nuôi trâu nuôi bò nuôi heo rất là nhiều luôn và tầm khoảng vài lứa sau là mình đã có thể lấy lại được cái nguồn vốn mình bỏ ra rồi còn buổi một ngày thì mình cho ăn hai lần sáng và buổi chiều thôi còn tất cả những cái khác là anh em có thể đi làm những công việc khác cứ kệ nó sinh sản cứ kệ nó đẹp thôi còn buổi tối thì anh em nào mà có nuôi nhiều mà đầu tư máy ấp trứng thì 5 đến 6 giờ chiều anh em đi ấp trứng bỏ máy ấp trứng nó tự ấp 17 18 ngày sau nó nở cứ mang ra đây ghép ghép bình thường là những cặp chim bồ câu của mẹ này nuôi hết sức bình thường không sao cả thì đó à, vừa là những cái nội dung mà mình à, chia sẻ thật lòng đối với anh em còn anh em nào mà có thắc mắc hoặc là anh em nào mà có những cái vấn đề mà là lăn tăn nuôi chim bồ câu á, thì anh em cứ gọi điện cho mình nhắn tin cho mình 096 114 2323 đấy số đó từ Zalo đến Facebook thì YouTube đó thì mình có thể liên lạc với nhau trao đổi với nhau qua cái kênh đó thì anh em cứ tham khảo thêm ở trại của mình thì mình làm rất nhiều video ở trên kênh nông dân làm giàu rồi thì đó là một cái kênh để mình uh, hỗ trợ anh em về cái kỹ thuật nuôi rồi mình nuôi như thế nào thì mình uh, đăng lên trên đó để có gì anh em nắm rồi video hôm nay của mình đến đây thì mình cũng xin tạm dừng rồi, uh, những anh em nào mà khó khăn thì cứ alo mình nhé rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người